xuân chắp cánh ước mơ ngọt ngào mùa xuân tươi đẹp biết bao tình yêu đôi lứa dệt vào mùa xuân em ơi mùa xuân sang chim em lưng trời ngàn lý chứa bao tình tình yêu nước và tình yêu đôi lứa nghe lòng thắt mỹ lửa anh xin mi hứa giữ tròn tình yêu mãi mãi chẳng phai cho ní tình yêu không phải gái giỏi trai tài hướng về ngày mai chúng tôi các bạn mỗi người là nhanh xuân đi đâu